thì ô có thành đâu ra Ai à, đi thôi, khi mình sẽ ra Oh, I'm gonna say so, Lucy. Ah, oh, I'm gonna say so. 冲水也要啜捽下，齐齐洗手捽捽下，你只病就好啦。睇下我再怎讲？